Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sự, Alida, uống vui đời sảng khoái quê hương tôi giữa lòng đất nước nơi nắng cháy ra mưa lũ lầm than miền trung xứ nghệ thương nhớ ai đi ra qua cầu bến thủy ai đi vào qua huyện quỳnh lưu về dân ca về đây nghe tiếng nói quê ta thương quê mình xưa nghệ ta về kim liên qua huyện hưng nguyên đi về làng sen về đây thăm quê hương bà về đây thăm quê hương người bên cạnh dòng lá dòng lam nơi sinh ra biết bao người con nghèo chịu khó hương quê mình xứ nghệ ta về kim liên qua huyền Hương nguyên đi về lào Sen về đây thăm quê hương bác về đây thăm quê hương người bên cạnh bao người có nghèo chịu khó dù cho bao gian nan tuy có nhọc nhằn đi muôn phương vẫn luôn tự hào xứ nghề Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sớm Làm sao bây giờ Thấy không gặp bồ với sếp luôn đi Anh Alida uống vui đời sảng khoái